đây là cái bể xả các bạn xả ra sông nhé. À, xin chào các bạn, chào mừng à, các bạn quay trở lại với kênh ẩm thực và cuộc sống mình Sau cái trận mưa vừa rồi các bạn, đồng uh, lúa thuộc uh, thôn uh, Xuân Thanh, xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã bị ngập các bạn Đây các bạn nhìn thấy cánh đồng lúa đã bị ngập sau cái trận mưa Ờ, vừa rồi à, là cái vụ bà con vừa cấy xong cái vụ chiêm xuân năm 2022 à, Bây giờ là đang ngày 21 tháng 3 năm 2022 nha các bạn nhé Thì đồng uh, ờ, sứ đồng này thuộc đồng chiêm trũng Là cái trận mưa vừa rồi thì nó cũng không uh, lớn lắm Nhưng mà do cái đồng chiêm trũng là nó Tất cả uh, nước nó sẽ dồn về sứ đồng uh, Xuân Thanh Đấy, khoảng 20 ha lúa đang uh, bị ngập Đấy, các bạn nhìn thấy ở ờ, kia các bạn mình ờ, lia cho các bạn xem còn một số ờ, là nó còn là xanh thôi còn một số là hầu như đang ngập hết Đấy, công bà con cấy mà bị ngập lúa này thì rất là khổ cho bà con khổ cho người nông dân chính vì vậy là đây có xây dựng cái trạm bơm tiêu các bạn đây là cái nhà máy trạm bơm tiêu Xuân Xuân Him Đấy, rất là đông ờ, bà con nhân dân đây đang ờ, đến xem Đấy, ờ, anh em vận hành máy bơm chạm bơm Đấy, các bạn nhìn thấy à, bây giờ trong nhà máy đang có hai tổ máy đang chạy à, mình sẽ vào trong kia cho các bạn xem nhé máy bơm đang chạy các bạn công suất là 55 kW giờ hai máy à, mình cho các bạn xem thông số kỹ thuật kiểu máy này 50 à, mã lực này 37 kW 980 vòng trên phút 0,8 và 0,8 9 cốt à, cân nặng là 400 kg nha các bạn nhé Đấy. với hai máy động cơ 3 pha ở đây là cái hầm nhà máy các bạn Đấy, hai máy đang chạy rất là tít à, ờ, bên đây bể hút nhé các bạn nhé cái máy bơm là trục đứng Đấy, các bạn à, nhìn cái lượng nước nó dồn về à, với hai cái máy bơm à, công suất 37 kW Đấy, rất là mạnh nước xuống rất là nhanh hai chục máy bơm các bạn có cái bộ phận làm mát làm mát về cái trục máy bơm kia các bạn đó trục kia về trục kia bộ phận làm mát nha các bạn nhé để đảm bảo cho máy nó chạy bon chạy tốt chạy bền à, trên kia là có một cái cái bể nước nó xả nước xuống đây để làm mát à, còn đây là cái bể xả các bạn xả ra sông nhé đấy bể xả của hai cái ờ, máy bơm đang chảy ra sông cái lưu lượng khá là lớn công suất khá là lớn máy bơm tiêu để bảo vệ lúa cho bà con Đấy, trên đây có một cái cống được tiết nước các bạn đây một khi mình ờ, bơm thì mình sẽ mở cống ra Đấy, sau khi ờ, nếu mà nước sông nó mà nước sông nhiều hơn thì mình ờ, sẽ đóng cống lại nước sẽ tràn ra sông à, sông sẽ chảy ra biển nước chảy về cho trũng đây cái đây là con sông các bạn đấy con sông đây thì à, nó sẽ chảy ra ngoài sông này trạm bơm ờ, Xuân Him anh em đang ờ, trực bơm vận hành máy bơm tiêu cho xứ đồng ờ, Xuân Thanh 20 ha lúa để bảo vệ lúa vụ chiêm năm 2022 do đặc điểm đây là cái xứ đồng uh, chiêm trúng các bạn một bên là rất là trúng ở bên này các bạn nhìn thấy bên tay mình chỉ đây thì là đồng trúng nước sẽ dồn về Đấy, um, chỗ trũng và được ngăn à, ngăn cách bởi ghế D các bạn đây tuyến D này à, à, kết hợp với đường giao thông còn uh, bên uh, bên uh, tay phải mình đây là dòng sông nhé các bạn nhé đấy ở nước trúng thì bên này thì bà con uh, sản xuất nông nghiệp bên này đấy, trúng thì uh, uh, nước sẽ ngập và mỗi khi uh, mưa dồn về nước dồn về ngập thì sẽ phải bơm từ bên này sang bên này uh, ngăn cách qua một con đê kết hợp với đường giao thông à, ngập khá là nhiều anh em à, bơm à, từ lúc 3 à, giờ 10 phút hai máy bơm với khả năng là sẽ phải mất 6 đến 10 tiếng mới cạn được Đây, cụm trưởng thành À, Bùi Phúc Thịnh, Trần Trọng Biên Anh em ờ, công nhân vận hành bơm à, Đồng chí Thành là chủ kênh ờ, PC Đây cuộc sống nha các bạn nhé Đấy. từ nãy giờ bơm khoảng ờ, một tiếng đồng hồ các bạn Đấy, nước đã xuống 30 ờ, phân nước rồi các bạn nhìn thấy ờ, chỗ kia đã nhô lên ngọn lúa một xanh xanh Đấy, nước rút rất là nhanh Đấy, anh em bơm cứu lúa cho bà con nha các bạn nhé mình bơm trong vòng khoảng 10 tiếng các bạn cánh đồng ờ, thôn ờ, Xuân Thanh xã Thanh Cao huyện Lương Sơn hầu như đã nước đã rút cạn hết rồi các bạn nhé đây ở dưới đồng này các bạn đây là cái bể bể bể hút này thì cánh đồng gần nhất kìa cũng ờ, đã thò cây lúa ra rồi Đấy, bà con cũng đang đi tháo nước từ những kênh nhánh kênh nhỏ sang kênh chính và chảy xuống bể hút này để mình hút ra Đó, khá là tương đối, khá là cây lúa thì vẫn ờ, sống bình thường các bạn nhé Vẫn đảm bảo Đấy. cái lẽ video này mình ờ, xin phép dừng lại nhé các bạn nhé à, Các bạn xem video nếu thấy hay các bạn hãy đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi nhiều video khác trên kênh mình à, Các bạn hãy like và chia sẻ video này để mọi người cũng biết nhé các bạn nhé